nhà ơi cả nhà ơi chào bạn Ngọc Nhi nha anh em mình à, chuẩn bị à, ăn cơm xong rồi tiếp tục đi phát quà cho bà con nhé mới à, mới mượn thêm chiếc xe nữa tại xe bên đây à, bị hư rồi phải sửa xe nó bị bể cái uh, để và nó chảy nước mùa này không có ai à, sửa chứ xe đã hư đã mòn bánh rồi hết trơn mà dịch chưa hết nữa đây bữa nay thì mới à, đậu thêm chiếc xe mới đây là những phần rau củ quả ngày hôm nay nha bữa nay có cà nữa nè dao dao tương không cho tôi cứ lên hoài mình cũng không cần bạn xem đâu bạn ơi ở xã hội này rất là nhiều người khổ bạn chứ không phải cho nên bạn khổ đâu bạn đừng có nói à, cái giọng trách móc cho mấy tháng trời còn chưa hết người khổ nữa Việt Nam này không phải mình nên gia đình bạn khổ đâu mà bà bạn cứ lên bạn à, cứ nói à, không cho bạn mà cứ lên hoài mình lên thì ai nhận được thì có là có hữu duyên thôi đây đem đây là mỗi ờ, phần quà sẽ là có trứng nè gạo nè chao nè rồi có tương mì nữa đây ai có chao thì sẽ không có tương ai có tương thì sẽ không có chao nha đúng rồi ai nhận được thì họ sẽ mang ơn còn ai nhận không được thì họ trách móc tại sao mà không cho họ Chào bạn à, Thạch Thu Nguyễn đang à, sửa xe này coi cho nó còn chạy được không nữa chảy nước quá trời rồi Hello bạn à, Phương Nhi bịch rau nặng chịch luôn nhé cố gắng hỗ trợ ờ, cho bà con những ai nhận được thì ờ, xem như là mình may mắn còn ai không nhận được thì ờ, các bạn liên hệ nhóm khác nha riêng mình không có với nhau bởi vì cũng đừng có trách móc nha tiền chứ không phải lá mít nha bởi vì với lại mình không phải là trách nhiệm của mình là để lo cho bạn bạn cứ đừng những ai mà hay lên trách móc sao mà thấy lên ờ, lên cho quà nhóc trơn mà tại sao không cho mình thật ra những bạn mà hay trách móc đó là mấy bạn uh, sao nè ta lúc đó giờ chắc mấy bạn uh, do, do nhiều khi nói thẳng ra là do cách ăn ở của mình sao đó bởi vì uh, không có duyên bạn xin mà cái kiểu dạng giống như là bạn đang trách móc mình ừ tại sao mà không cho tôi cho người này cho người kia sao tôi xin hoài một ngày thì rất là nhiều người ờ, lên xin chứ không phải chỉ riêng bạn đâu anh em mình thì cố gắng một ngày hỗ trợ chỉ 100 ờ, phần thôi bây giờ là dịch nó kéo dài thì không thể nào mà hỗ trợ nhiều được nữa với lại ờ, sức thì cũng có hạn đây có cải có cải nữa nè dưa leo cà này có rau này rau gì nè ta rau gì mà thấy nó không biết rau gì luôn này là <laughs> không phải tôi không biết rau cũng không biết tên luôn đây những bạn có trao thì sẽ không có tương có tương thì không có trao thì sẽ vẫn có năm trứng nha một hộp mình sẽ được năm trứng bịch rau củ quả thì mình ăn rất là lâu luôn mới hết khoảng cỡ 4 kg đến 5 kg luôn chút nữa ờ, xe bên đây thì sẽ chở gạo gào đó một chút mình lên nhiều bạn mắc cừ lắm sao mà em xin hoài anh không cho hay là sau ngày nào anh cũng ờ, thấy đăng đi cho mà cuối cùng em có nhận được đâu bạn không nhận được chứ không phải là không đồng nghĩa là người khác không nhận được thì mình những gì mình cho thì mình đang luôn luôn là livestream trực tiếp đó à bữa nay là có bồ ngót gầu lan cải nhúng rồi à, dưa leo đậu bắp luôn luôn phải có đậu bắp nha luôn luôn anh em mình sẽ cố gắng có đậu bắp rồi chanh tại vì à, lúc nào mình cũng sẽ kèm theo hũ trao phước vừa mới đặt thêm à, cả ngàn hũ trao nữa để hỗ trợ cho bà con bữa nay à, cái bịch rau màu đẹp ha cô chú anh chị tại vì à, có thêm cà đó nó xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nó mừng rồi bầu có bồ ngót nữa nè một bịch nặng chịch luôn á ừ. nè thấy cầm lên phước cầm lên mà cái dây nó nặng xuống nè đúng rồi ạ à, hữu duyên thì mình à, sẽ nhận được quà thôi còn đặc biệt là những bạn mà xin một lần rồi á phước nó nói rất là nhiều lần nha mình không có cho lần thứ hai nha bởi vì à, không cho lần thứ hai nữa chứ hồi trước đó là mình cho lần thứ hai lần thứ ba luôn mà cho biết là giống như trách nhiệm mình đang nuôi vậy đó còn biết bao nhiêu người khổ chưa nhận được mà các bạn vừa ăn hết xong ăn hết rau các các bạn ờ, điện thoại nhắn tin xin rau giống như kiểu giống như là ờ, vừa hết cái là mình trách nhiệm mình phải đem lại cho mấy bạn rồi mình không cho thì mấy bạn quay qua trách thấy đăng hoài mà sao ờ, thấy em khổ quá em mới xin chứ em không khổ em đâu có xin làm gì thì mùa này ai mà không khổ phải không ạ à? mùa này thì ai cũng phải khổ thôi chứ có ai mà sung sướng gì cố gắng hỗ trợ cho bà con mấy tháng nay thì ờ, cũng ờ, hai tháng mấy gần 3 tháng nay thì ờ, cô chú anh chị thấy cho cũng biết biết bao nhiêu phần quà trung bình phước tính một ngày 100 phần thôi còn những cái bữa là có bữa khi 200 mấy bữa mấy ngày đầu đó, cho 200 300 phần luôn tính ra sáu bảy chục phần quà gạo chắc cũng cả trăm tấn rồi cho biết bao nhiêu người rồi như Phước thường nói là 100 à, một ngàn người thì Phước muốn gieo duyên hết một ngàn người chứ không có thể nào mà chỉ có gieo duyên 500 người nha 500 người hết xong rồi thì các bạn liên hệ nhóm khác nha thì hồi nãy cũng có một chị không biết không biết chị nghĩ sao nữa à, đã cho chị rồi cho giải trò chị luôn rồi sau đó thì bắt đầu chị nhắn tin cảm ơn thì mình cũng ok không có gì đâu chị cái tiếp theo là chị sẽ nhắn tin một vòng à, ngày mai em có đi cho nữa em ghé em cho chị vài phần nữa nha dạo này à, tại dịch về chị khổ quá trời trời em lại chị luôn á em với chị đã có duyên với nhau rồi em hỗ trợ cho chị vài phần và cho luôn cái giải trọ của chị rồi mà cuối cùng chị lại nhắn tin xin ngày mai có đi nữa thì cho chị tiếp nha giống cái kiểu giống như là trách nhiệm của mình là ngày nào mình cũng phải là mình cho chị chứ ăn hết xong là mình phải cho chị tiếp vậy đó cổ ghê không mà mình giải thích ra mình nói còn nhiều người khổ lắm nói chung là họ cũng chả quan tâm là còn ai khổ đâu tại vì cái cuộc sống của họ là không có biết san sẻ cho ai hết trơn á họ chỉ biết bản thân họ thôi là họ khổ là chú giúp tôi thì là chú là người tốt còn chú không giúp tôi là chú không phải là người tốt chú không phải là người từ thiện cái cái nữa là nếu mà chú giúp tôi chú giúp một lần thì ok chú là tốt ha chú cho tôi một lần nữa thì chú tuyệt vời luôn còn lần thứ ba tôi xin nữa chú không cho thì quay qua trách trách là chú uh, làm từ thiện vì tôi khổ tôi mới xin mấy tháng nay tôi không đi làm tôi mới xin chú cũng vẫn là cái câu mấy tháng nay tôi không đi làm tôi mới xin chú chứ tôi uh, có đi làm là tôi đâu xin làm gì nhưng mà chị mấy người đó không có nghĩ lại một cái khía cạnh là rất là nhiều người hiện tại là tình hình chung có ai đi làm được đâu đúng rồi đó hưng nhỏ sướng cái miệng đó không à đúng rồi biết bản thân mình không à cà chua đậu bắp nồi nồi canh chua luôn đúng rồi cái này là nguyên nồi canh chua luôn dạ tương rất là ngon nha tương này tương việt nha cái của cái anh ở dưới ông à, Nguyễn Thị Minh Khai bữa họ hỗ trợ với 200 200 à, hũ á anh Hiền á này là lò nhà luôn thì à, Phước sẽ bỏ sen kẽ thôi ai hơn thì lấy tương ai cũng nói chung là mình có thể có tương và mình có thể có trao chứ bỏ hai hũ vô thì nặng quá nặng vốn chịu không nổi phần quà thì sẽ kèm một bịch rau củ quả nè kèm theo bịch này bịch uh, mì trứng chao hoặc tương kèm theo đó kế tiếp nữa là 5 kg gạo thật sự ra là nhiều khi phước thấy phước thấy các bạn sinh đó, nhiều nhiều cô chú anh chị sinh đó mà mình mắc cỡ luôn á mình giải thích mà họ không có hiểu thì họ, họ không có hiểu luôn á không có hiểu luôn nói chị mình nói chuyện đàng hoàng luôn mình nói rất là nói chuyện đàng hoàng mình nói chị ơi còn nhiều người khổ lắm không phải cái cuộc sống này của mình nên chị khổ đâu bởi vì em đã treo cho chị gieo duyên cho chị rồi là chị hữu duyên hơn biết bao nhiêu người rồi nếu mà chị có thể dùng hết thì chị có thể xin qua nhóm khác đi ạ à, chứ à, đừng có xin em nữa rồi để em từ chối ghét rồi thấy kỳ dữ lắm luôn cái xong cái quay qua thì tôi khổ tôi mới xin anh chứ giờ nhà tôi cũng đâu đi làm rồi được em nói trời trời biết bao nhiêu người chưa nhận được đó chị xong quay qua trách thôi vậy thôi đi tôi cảm ơn à rồi bắt đầu kiểu kiểu kiểu cảm ơn mà cái kiểu cách giống như giận lẫy á, là không cho nữa chán lắm hôm nay thì ờ, cũng có ờ, mạnh thường quân bơm máu tiếp nói chung thật sự ra nó mạnh thường quân chứ những cái ờ, người đó là cũng như là anh chị họ đã đồng hành với phước rất là lâu rồi mấy năm nay rồi nên khi mà Ờ, Phước mở lời thì hoặc họ cũng tự nguyện luôn là thấy mình làm thì họ gửi thôi họ cho để hỗ trợ cho bà con nhưng mà với cái họ họ chỉ cần nói muốn làm sau đó làm luôn á chứ không cần thiết là phải làm gì ừ em cứ việc em muốn mua gì đó em mua em làm gì sau đó em làm miễn em cảm thấy em làm đúng thì được rồi không em bữa nay chuẩn bị đi ăn à, chuẩn bị ăn cơm tại vì uh, uh, thấy đang sửa xe nè với lại mới bị cái chị kia chỉ trách bởi vì live stream sẵn rồi nói luôn trong khi đó mới cho chị hôm qua rồi đầu vô cái tin nhắn nha đầu vô tin nhắn là chị nhắn tin à, cảm ơn em đã gửi hỗ trợ cho chị và hỗ trợ cho giải trọ của chị à, cái sao thấy vậy mình có thể lên cái trái tim rồi thôi mình không trả lời chứ cái tiếp theo cái dòng tiếp theo chị ấy nói là à, ngày mai nếu mà em có đi ngang thì em ghé gửi chị vài phần nữa nha à, dịch này chị khổ quá hà cái nói trời trời em mới gửi chị cái bẹp đây mà hồi sáng hôm qua đây mà giờ hôm nay chị sinh nữa cái đó thì tại chị khổ chị mới sinh, sinh kiểu dạng giống như sinh để dành vậy đó dạ thì bởi Phước mới nói rất là nhiều rồi Phước ờ, một ngàn người thì Phước muốn cho hết một ngàn chứ Phước không có thể nào mà cho 500 người mà đi tới đi lui cho 500 người và nuôi 500 người đó mãi được thì từ thiện đối với Phước Phước nói thẳng là tánh Phước nói thẳng từ thiện là Phước chỉ gieo duyên thôi gieo duyên và mình duyên mình đến với nhau chỉ một lần thôi hơn hơn nữa những uh, những bạn may mắn thì có thể đến lần thứ hai chứ uh, nếu mà bắt mình nuôi hết hết mùa dịch thì mình nuôi không nổi đâu thật sự nuôi không nổi mình sẽ gắng cố gắng gửi cho 1.000 người còn lại còn những ai mà chưa có nhận được thì từ từ mình gửi đặc biệt là tại trung tâm thành phố ờ, Cần Thơ Ninh Kiều nha mình sẽ cố gắng gửi còn những ai đã xin rồi thì thôi đừng có xin nữa phước, phước năng nỉ luôn á đừng có xin nữa để xin nữa và nhiều khi rồi Phước từ chối rồi nhắn tin qua nhắn tin lại thật sự ra Phước không muốn trả lời cũng được nữa nhiều khi các bạn nhắn tin Phước không muốn trả lời luôn đọc lướt qua bỏ nhưng mà đọc lướt qua bỏ thì các bạn nói là khi dễ các bạn không có trả lời nhưng mà các bạn phải hiểu là một ngày rất là nhiều người nhắn tin cho Phước nha nó dài lắm rồi tin nhắn điện thoại nữa nhắn hoài luôn rồi bởi vậy rồi ai thì Phước cảm thấy Phước trả lời như giống như là có cái duyên vậy thì Phước bấm lên Phước trả lời còn không nữa thì Phước lướt ngang thôi dạ gieo duyên dạ em chỉ muốn gieo duyên một lần đối với từng người thôi thì mình có duyên với nhau thì mình đến bên nhau giống như phước nói hoài đó thì giống như ghệ của mình mình quen thì mình có ờ, <laughs> có duyên với nhau thì mình đến với nhau rồi chứ mình đâu có nợ với nhau đâu mà phải bắt tối ngày phước phải nuôi phải không ạ chuẩn bị ăn em ơi danh sách đó thì ờ, các bạn vẫn gửi về thì nhiều người nói sao tại sao mà em gửi danh sách hoài mà anh không cho tại vì thật sự ra không phải mình nên bạn gửi đâu nhiều lắm với lại á, đồn nữa khi mà Phước cho chẳng hạn cho giải trọ đó rồi phải không cho giải trọ đó chẳng hạn như 10 ờ, phần cho hết giải trọ đó thì cái giải trọ đó thấy nhận được cái giải trọ kế bên cũng xin thì ok cứ việc gửi danh sách về thì từ từ Phước sẽ cho nha chứ Phước không có phải là vừa mới gửi là Phước chạy đi cho liền tại vì một ngày anh em mình gắng cố gắng gửi chỉ 100 phần quà thôi hỗ trợ cho 100 bà con khó khăn chứ không phải là hỗ trợ cho cỡ khoảng 5-10 người khó khăn hay là 50 người khó khăn còn những nhà ai Phước nói rồi ờ, những những cô chú anh chị nào á, mà đã từng nhận của Phước rồi mình ờ, có rau mình ăn hết rau rồi thì mình còn gì dũng đấy đi đừng có nhắn tin xin Phước ừ Phước bịch rau nữa tại vì Phước không có thời gian mà để chạy trao từng bịch rau từng bịch rau cho từng người đâu thiệt mà không có thời gian đâu nội không ờ, biết bao nhiêu việc rau thì không giờ này mới ờ, vô xong nè mới vô rau, rau củ xong rồi anh em chuẩn bị ăn cơm ăn cơm xong rồi bắt đầu lên đường tiếp rồi để cho mọi người cũng đừng ờ, có trách nha ai trách Phước thì Phước sẽ nói thẳng lại thôi các bạn kiếm nhóm khác mà hỗ trợ ai ghét thì mình chịu còn ai hiểu thương mình thì khi mà họ nhìn vào họ sẽ thương còn ai ghét và chỉ muốn cho bản thân mình thì họ cỡ nào họ cũng ghét hết trơn dạ thì tính ra những người có duyên với em và em được em gửi nếu tính tính bây giờ ở ở Cần Thơ vòng vòng nội ô Cần Thơ này rất là nhiều rồi chứ không phải ít tính ra tính số lượng chắc em gửi cả trăm tấn gạo rồi đó vòng vòng với lại uh, số lượng nhận em tính cho một ngày thôi nha một ngày em chỉ cho 100 phần thôi thì bây giờ là em tính hai tháng thôi không cần tính phải hai tháng mấy luôn hai tháng thì ngày trăm phần mà hai tháng thì hết là 6.000 người rồi phải không ạ à? Ủa ngày 100 10 ngày thì 1 à, ngàn ừ đúng rồi 6 ngàn người mà bây giờ mà mấy thời gian đầu á, là em gửi còn nhiều nữa 200 phần 300 phần mình chỉ chung tay thôi chứ mình không có thể nào nuôi nổi bởi vì ai trách em thì em lóc cho nó lẹ nha cứ mà cô chú anh chị nào đã nhận quà của em xong rồi mà qua hôm sau mà cứ nhắn tin xin em à, xin em rồi em không cho nữa mà quay qua trách thì em lóc luôn cho nó lẹ danh sách thì hàng ngày lên đều vẫn có lên hết trơn á có lên thì lúc nào lúc nào lên á xong nó vẫn phát sinh dạ, ví dụ như chỗ đó mình xin có 10 phần thì tất nhiên là khi ghé đó cho 10 phần thì xung quanh đó họ lúc nào cũng phải xin thêm hết trơn á và cái tánh phước thì ai xin thêm thì phước hỏi tí xíu à coi như thế nào xong rồi phước vẫn cho nhưng mà đừng có kéo qua ùng ùng tại vì mình cho một hồi nữa rồi kéo nguyên sớm ra nữa rồi nghẹt hết trơn rồi lúc đó là ảnh hưởng tùm lum la hết trơn dạ cái buồn dừa hả à, buồn dừa sau lưng em đó hả à, buồn dừa này là của cái uh, cái ai này ta hôm qua đi ờ, đi đi đi đâu nè rồi người ta cho á chứ mà chứ đâu có ai sung sướng gì đâu tại vì Cần Thơ cũng nhiều nhóm mà thật sự ra nhiều khi bữa nay các bạn xin mình qua ngày sau các bạn xin nhóm khác nữa mình cũng không biết luôn á nhưng mà mình vẫn cho tại vì mình chưa cho thì mình sẽ cố gắng mình cho cho các bạn giống như gieo Viên các bạn còn khi các bạn đã dùng hết cái phần bên mình thì các bạn hãy xin nhóm khác đi đừng có xin mình nữa xin mình nữa mình từ chối ghét kỳ kỳ dữ lắm luôn mắc cỡ dữ lắm luôn á dạ chuẩn bị ăn cơm đang chuẩn bị dọn cơm trong dọn cơm xong rồi uh, anh em mình sẽ lên đường nha <laughs> dạ dạ rồi ok thôi vậy uh, Phước uh, xin chào cô chú anh chị nha một chút xíu nữa thì sẽ lên đường chút nữa để coi coi bữa nay vô ăn cơm với gì nha sẽ vô mình ăn cơm coi siêu đầu bếp thận review review cái cái bếp của anh thận đâu rồi đâu rồi đâu rồi đây đó dưa leo xào dưa leo xào đó. bên đây là thịt chút nữa chấm rau này là anh, anh thận nấu nha đó mình ăn cơm vậy xong mình sẽ lên đường rồi Hoa Diệu Phước xin chào cô chú anh chị nha Hẹn gặp lại vào một tí xíu nữa